Mẫu xe địa hình nhập khẩu Hàn Quốc sang rông Corando test thử trên đường rạch à, giá nó đầm thì thôi rồi Mà nó bốc cũng có turbo mà Sang rông Corando số sàn TX5 Uh, quý vị có quý khách có nhu cầu ờ, liên hệ thì ờ, xin liên lạc với ờ, trực tiếp với ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam chiếc ô tô này Kiên Anh đang để ở khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang à, quý khách liên hệ theo số điện thoại 0983 457763 khoang nội thất cực kỳ rộng rãi bản hai chỗ ngồi trần nỉ trần nỉ đã được bọc da 5D loa cực kỳ hay âm thanh hay lắm 5D toàn bộ luôn khung gầm à, với cái khung gầm của dòng xe này thì cực kỳ chắc chắn với cái bộ khung gầm giảm sóc bằng à, phía sau là bằng lò xo cho nên là chạy nó rất là là là là, là, là đầm nhá quý vị nó không giống như là lò xo nhíp nhíp thì nó sóc nhưng mà cái dòng này nó là lò xo là lò xo cho nên là chạy rất là đậm và cực kỳ bốc à, máy hiện trạng là không có báo lỗi một tí gì với bản phiên bản à, TX5 thì là cái mặt đồng hồ nó khác với cái dòng à, bản à, Corando bình thường là đồng hồ nổi hết lên và nó khác cái này cái này hay lắm nó khác nguyên cái dàn ngựa ở trên này này đầy đủ các ngăn ở trên này đấy ngăn này là trong này có mấy lớp này. để bóp để ví để giấy tờ này đấy 10 ngăn đây, này, đây ngăn này để kính này còn đằng căn kia cũng để kính này có ba ngăn ở trên trần ba cái ngăn ở trên trần à, đèn uh, chiếu hậu là uh, gương chiếu hậu là gương uh, chống chói điều khiển uh, gương điện kính điện điều hòa cơ chế độ à, Bluetooth trên xe còn ghế này Đấy. ghế như ghế limousine lốc cửa tự động điều khiển từ xa chức năng nó giống như là một cái dòng xe sang nhưng mà nó là cái dòng xe bán tải thông thường Corando nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc nó đẹp quá người ta cứ nghĩ nó là người ta cứ nói nó là xe Trung Quốc nhưng không phải nó là xe nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc nó xe xịn đấy chứ không phải là xe ở Trung Quốc rồi mấy người bảo trời sao nó đẹp thế xe Trung Quốc rất là rẻ lắm mà không phải nó là xe của Hàn Quốc bản thân cái dòng xe này đặc tính của dòng xe này nó thiết kế cho nội địa cho Hàn Quốc cực kỳ cực kỳ chuẩn nhập khẩu về Việt Nam là ban đầu bao giờ thấy những cái dòng Corando này con nào cũng nhập khẩu về Việt Nam là từ 2008 mới về Việt Nam Xin ờ, kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage Hôm nay ô tô Kiên Anh xin ờ, giới thiệu với ờ, quý vị và các bạn một mẫu xe địa hình của Hàn Quốc Chiếc này là nhập khẩu nguyên con ở Hàn Quốc xe địa hình sang rông Corando sản xuất 203 đăng ký lần đầu 208 bản nhập khẩu và đặc biệt đây là phiên bản TX5 phiên bản TX5 nó khác với những phiên bản thường nó là cái à, dòng TX5 nó là bản à, nó có turbo và đồng hồ trên uh, cabo nó khác thì uh, nó khác với cái dòng uh, à, TX7 Corando mới ra hai dòng là TX5 và TX7 thì, thì uh, Corando nó có hai dòng là dòng TX5 và TX7 thì phiên bản này là ô tô của ô tô Kiên Anh nó là phiên bản uh, TX5 mâm uh, 15 với bản TX7 thì nó là mâm 16 sang Đông Corando xe địa hình à, phiên bản 203 đăng ký lần đầu 208 này ô tô Kiên Anh thì là nó là cái dòng à, xe một cầu phiên bản này là phiên bản một cầu dẫn động cầu sau xe này biển số cực kỳ đẹp thì à, với à, chiếc xe kiểu dáng độc đáo này không lẫn với những cái mẫu xe địa hình khác về rất là nhiều nó về cơ bản là nó khác rất là nhiều đặc biệt là cái sự về cái thon gọn gầm cao đẹp đi cực kỳ đầm đi đầm lắm nó là phuộc lò xo mà nên đi rất là đầm thì uh, phiên bản TX5 này đã được uh, lên cái bộ đèn uh, led rồi thì chiếc xe này uh, phần trước có một cái cấu tạo là cảm giác rất là chắc chắn nhỏ gọn với đèn xi nhan được vắt ngang qua từ phía phía đầu của cái cái cái, cái, đèn pha ra hẳn ra phía bên hông của lốp xe thì được thiết kế chạy dài theo cái mũi xe đó còn nội thất thì cũng khá là đơn giản và tiện dụng nó đẹp lắm ạ mâm lốp lốp thì mới thay mới 100% luôn bộ bộ lốp này là mới 100% luôn thì à, thiết kế ba cửa Corando chỉ có hai ghế thôi nó là bán bán tải van mà thì à, người với thì nó với cái không gian nó rộng như thế mà nó có hai ghế thì nó tạo cho cảm giác cái người lái mà ngồi giống như lái Boeing như các vị nó tạo cho cảm giác cho người ngồi giống như lái à, một chiếc xe Boeing ghế to tí nữa ô tô kia anh coi quay rồi trong phần nội thất cho quý vị coi thì à, ở cái hàng ghế sau thì nó không có hàng ghế sau nhưng mà theo à, trên diễn đàn của cô đan đô thì có một số các à, anh chị cũng có gắp thêm cái bộ ghế phía sau thì khi lưu hành trên đường thì cũng không ai nói gì cả tại vì cũng không ai người ta bắt bẻ gì cả đâu có thể vẫn làm được cái bộ ghế sau thì cô đan đô này đã có cái dòng tay lái trợ lực gương và kính điện thì cái điều hòa thì nó chỉ là điều hòa cơ thôi thì bây giờ ô tô Ken Anh xin ờ, Ken Anh xin quay ờ, vào những cái phần ờ, chi tiết của cái xe này nhá gương đã được ốp mạ xi si rồi mạ xi si inox rồi biểu tượng Corando nước sơn còn rất là đen bóng rất là đẹp nước sơn đẹp lắm những cái nhựa này không có bạc màu gì đâu nguyên cái bộ lốp này không đã là mười mấy triệu rồi bộ lốp mới 100 phần trăm đây là bộ lốp mới 100% 30 90 R15 à, mâm đúc đây trong học già đây được ốp trang bị thêm cái mặt là ca lăng cái dòng Colorado này là đồ chơi là thoải mái đầy đủ luôn ạ nhiều lắm ạ đây cái này ốp luôn này riêng về đồ chơi của dòng Colando này thì à, quý vị có thể lên diễn đàn Colando đặt mua rất là nhiều kể cả những cái thanh à, nẹp kính này ốp trụ A và ốp trụ B bằng à, inox ốp trụ A và ốp trụ B cũng bằng inox luôn lốp sau này. lốp sau này à, dòng này thì là bánh trước là thắng đĩa và bánh sau là thắng bằng tăng trống thắng cơ lòng già này Ý, nhập khẩu nguyên con ở Hàn Quốc mà nhập mà xe nhập mà. Đấy. bốn quả lốp đều là mới hết ốp bằng inox hết cái này ốp bằng inox luôn cái này bằng inox luôn cái này là mạ xi si. phiên bản này là có turbo rồi phiên bản này là có turbo nhá quý vị biển số thì cực chất cực đẹp phía sau này. thì à, với mức giá ô tô kia anh bán với chiếc mẫu xe này đang hiện tại đang là chốt giá là 178 triệu đồng bao vận chuyển toàn quốc xe này đang à, để tại khu vực lớn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang này nắp bình xăng nắp bình xăng ngầu này cái này máy dầu 2.9 đây là lốp uh, phía bên tài lốp gai gai rất là lớn đi gầu như không bao giờ sợ bị đinh là bọng người đâu lốp này lốp chống đinh đấy lòng già đây Đấy, những cái nhựa này nhựa nó còn mới sơn thì thôi rồi bóng lưỡng cực kỳ đẹp trụ A trụ B gương bệ này bệ lên xuống này cả hai bên đều rất là đẹp đấy bệ lên xuống xi nhan đây là bánh trước ở phía bên uh, tài đấy rất là đẹp nắp cabo đèn bóng Rồi bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái phần nội thất của chiếc xe này nhé Với phiên bản Colorado này thì cái, cái cái keo chỉ và sùng chỉ của toàn bộ cánh cửa Kể cả những cái gioăng cao su đều còn nguyên bản rất là đẹp Những cái à, sùng chỉ đây Sùng chỉ là còn zin nguyên Sơn zin ấy Sùng chỉ zin, sơn zin đây, Lỗ bấm chì vẫn còn Nút lên xuống kính này chốt lốc cửa từ xa tắp ly các nách cánh cửa chiếc xe này không có dấu hiệu gì mục mọt gì đâu nha quý vị không có mục có mọt gì cả chủ xe đã trang bị cái bộ áo 5D toàn xe luôn 5D toàn xe luôn từ cái này cái bên kia và phía đằng sau và phía đằng sau này nữa là cũng đã được trang bị 5D toàn bộ toàn bộ luôn quý vị nào về thích về thì trang bị thêm cái bộ trần 5D loại mà mà, mà muối bự rất là đẹp trần trần nó đẹp lắm ghế ra không có sờn rách gì cả căng nách cánh cửa đây cột tiếc là còn zin nguyên đẹp không có chày có trụa gì cả đây gioăng cao su rồi đây. đây cái này mới quý này tem này còn nguyên này Corando này Đấy, 203 này đặc biệt là đây này, nỉ nỉ sàn là còn nguyên nỉ sàn còn nguyên theo xe tỏ chủ xe này là cực kỳ kỹ này. kỹ lắm gạt kính phía sau gương điện đèn gầm các chức năng đều hoạt động chuẩn đặc biệt đây bảng đồng hồ của dòng à, TX5 thì nó là cái đồng hồ này còn nếu mà dòng bản Corando thông thường thì nó sẽ là cái bản đồng hồ à, nhìn bản hồ bình thường của những dòng xe kia còn này nó nổi lên này. nó giống như 3D vậy được trang bị là điều hòa cơ điều hòa vặn cơ màn hình camera đã lên được còng camera rồi các hộp để đồ đây củ số vô lăng còn khá là mới da đây da còn rất là mới tắp bi tế nó là dòng xe du lịch chứ không phải là dòng xe bán tải địa hình gì đâu đây vô lăng này mới chạy cực kỳ đầm và chắc chạy đầm mà chắc lắm trần nỉ là còn khá mới không có chai sần hay là sần xù gì không có sần sừ gì cả sau rất là đẹp rồi ờ, chúng ta sẽ sang những cái phần khác đây là cánh cửa phía sau của Corrado thì à, cũng như ô tô kiên anh giới thiệu là toàn bộ những cái răng à, cao su vẫn còn nguyên này và sùng chỉ còn nguyên này không có đâm đụng cấn đụng gì cả mặt tắp ly này nội thất phía sau này đặt một cái giường à, làm cái giường à, nhỏ nhỏ đẹp bên đây là thành à, đi chơi xa là vô tư này. khả năng tiêu thụ mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ từ 7 lít rưỡi trở lại thôi 8 lít trở lại thôi nhé cơ cấu chuyển động của ghế của hai bên ghế đều hoạt động còn hoạt động và hoạt động rất là trơn chu từ cái quay tay và cho tới cái điều khiển rất là trơn chu thoải mái Đây là cánh cửa bên phụ Doang cao su Không có chai nhé Doang cao su này không có chai Và rất là không có chai Và không có bị rỗ mặt hay là bị cái gì cả Đây sùng chỉ đây Quay chậm để quý vị coi Sùng chỉ và cái phần nách ở phía dưới này bình thường là nó hay bị hay bị bị bị bị bị ờ, bị bị bị bị, bị ờ, xét ở cái khu vực vừa dưới này thì cái này cũng không có bị <coughs> ngồi ghế ngồi mà chạy cảm giác rất là thoải mái nó giống như là Boeing ngồi lái Boeing nhỉ ấy to vậy này. Này. ấy hay là nó nguyên bản nó thế chứ không phải là gáp cái dòng xe này nó có cái dòng có cái này, đây nó là nguyên bản là thế à, cái này có lốc cửa từ xa này lốc cửa từ xa luôn đây, những cái nách cửa ở phía bên phụ này. trang bị 5D hết rồi thảm dối luôn không có sờn không có gì hết rất là mới đấy những cái à, này nó vẫn còn này thì với mức giá là 178 triệu ô tô Kiên Anh à, sẽ à, giao vận chuyển toàn quốc cho quý khách à, chiếc xe này nhé 178 triệu thôi thì cái đèn đèn phía trước đã được trang bị cái hệ thống đèn led này hệ thống đèn vắt bên hông này rất là ngầu nhìn rất là đẹp thì vẫn còn hoạt động đã được trang bị thêm cái bộ đèn phá xương đi ban đêm này mình à, nên gập nó xuống như này đừng đừng để tránh cho trường hợp là nó ngỏng lên như này ấy là mắt người ta gây khó chịu cho người à, quý người người, người đối diện nha quý vị chạy nên là gập nó xuống hai bên từng cái nhựa của cái dòng này nó vẫn còn nguyên không có bị dập hay bị à, vỡ gì đâu nhá nhựa này những cái nhựa này nó vẫn còn nguyên không có gặp hay là bị gì hết cả rồi bây giờ chúng ờ, ta coi ờ, đây này cái mình giới thiệu thêm một cái nữa là cái quay của cái cơ cấu của cái cái, cái xe này đây cái quay này. À, à, điều khiển ghế này là nó vẫn còn hoạt động và rất là nhẹ nhàng nhé đây nó có cái quay này rất là hay đó bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái phần ờ, máy của chiếc xe này nhé Thì à, phiên bản máy dầu à, của xăng rong Corando là phiên bản 2.9 có turbo Thì à, với cái bộ máy này đã được Mercedes, cái hãng Mercedes cấp cái giấy phép cho sản xuất cùng với cái hãng Mercedes nhé Đã được Mercedes cấp phép rồi đấy Với công suất là 120 mã lực và 250 Newton trên mét máy dầu nhưng mà thực tế thì nó nổ êm gần như máy xăng luôn á cái này là hộp số sàn 5 cấp của Botswainer cực kỳ bền bỉ. Thì à, đời 203 nhưng mà thực tế con này nó là nó 204 đấy, 204 chứ không phải 23, 23 nó chưa có cái à, TX5 đâu. Nhưng mà nó là 204 đấy. 204 thì 205 thì nó là có TX5 và TX7. Thì uh, à, TX5 thì nó dùng điều hòa cơ cái bộ mâm của nó mâm mâm mâm dưới, mâm dưới thì nó là cái mâm 15 thôi. Còn TX7 thì nó là có cái điều hòa tự động rồi và mâm xe của nó là mâm 16 thì uh, hầu hết cái dòng Corando ở Việt Nam mình thì đều là cái dòng Corando bản thiếu không có ABS và hệ thống cân bằng điện tử nhưng vẫn có à, một số rất ít những cái dòng xe sẽ có những cái cái cái đó nhưng mà nó ít lắm trên thị trường Việt Nam mình ít cái dòng xe mà có đầy đủ option full option của Corando xe chạy cực đầm và chắc thì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 7,5 đến 8 lít trên 100 km thôi rồi đây máy còn đây với à, thiết kế máy của Corando nó là cái máy uh, OM 2.9 TR của xăng rông này thực tế thì nó cái dòng máy này là đang đang hiện tại giờ đang lắp trên dòng máy cùng với máy của thằng à, Mercedes-Benz Spinner cùng với máy của Mercedes-Benz Spinner và cực kỳ bền bỉ khả năng ờ, mà ờ, theo cái ờ, của nhà sản xuất ấy, thì khả năng mà để mà làm lại cái máy này thì chiếc xe này nó phải đi từ nó phải đi từ 500 ngàn đến 1 triệu km thì trên cái cái cái cái mức độ bảo dưỡng là là bảo dưỡng chuẩn theo đúng quy trình của xe thì là nó sẽ đi được là từ 500 ngàn cho tới 1 triệu km thì mới bảo dưỡng lại mới đại tu máy lại cái máy của xe mẹc 16 chỗ Mercedes Benz spinner nó đi trang không khác thì không có đổ dầu đổ nhớt đi cái niêm phong Đấy. đương nhiên máy này đã có làm lại chứ không phải là máy cái zin đâu nhưng có làm lại một số cái rồi đấy có vẻ làm lại rồi mấy cái nắp doang mấy cái nắp doang dầu ấy là có làm lại rồi. cabo tem còn nguyên cách nhiệt với công suất máy là 2.9 có turbo ấy. đây hai cái có ấy turbo cổ hút turbo ý ngầu mà khi mà lên cao tốc đạp 120 không có cái hiện tượng rung lắc nhé không có hiện tượng rung lắc và nạp nạp rất là ngọt chạy rất là ngọt máy dầu turbo 2.9 những cái ờ, tấm này là zin theo xe luôn này vẫn còn nguyên là không có rách có nát thì túi sách mua xe về thì cực kỳ yên tâm không có phải làm lại cái gì đâu rồi vừa rồi là ô tô Kiên Anh cũng đã giới thiệu về sơ qua về cái dòng xe sang rông Corando thì hiện tại về mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để tại ờ, khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thì với mức giá bán hiện nay đang là 178 triệu. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0983 45 7763 và 085 8844999. Xe địa hình, bán tải, hai chỗ ngồi, máy dầu, số sàn, 5 cấp cực kỳ hot trên thị trường tại vì cái phiên bản nó cái dáng nó rất là ngầu chạy rất là đầm và chắc khi mà chạy chúng ta cảm giác nó sướng chạy sướng tê người nó đã Rồi xin kính chào quý vị và các bạn à, Quý vị nhớ đăng ký ủng hộ Cái kênh à, cái, cái nút đăng ký ở trên cái kênh youtube Thì là vào bấm vào chiếc chuông Thì là khi mỗi lần ô tô Kiên Anh có quay xe gì sẽ máy nó sẽ tự động nó báo về cái, cái, cái, cái máy điện thoại của quý vị và khi quý vị đăng ký thì nó là hoàn toàn miễn phí hoàn toàn miễn phí đăng ký hoàn toàn miễn phí không có mất tiền và khi ô tô kia anh có cái xe mẫu xe nào thì nó sẽ tự nó sẽ báo về máy của quý vị các anh chị rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại